Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh ờ, Nhà đất Hà Nội Hôm nay tôi lại giới thiệu với các bạn một ngôi nhà tại ờ, khu vực Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Ngôi nhà có diện tích là 30m2, xây 4 ờ, tầng và đang có giá chào bán từ 1 tỷ 86 đến 1 tỷ 880 triệu Hiện tại là tôi đang đứng ở trước ngõ của nhà đây như chúng ta có thể quan sát Ngõ đều được lát toàn bộ gạch đỏ rồi và đây là dãy nhà của chúng ta nó rộng 2,5 mét các bạn nhé họ rất là rộng nằm ở ngay vị trí tổ 11 phường Yên Nghĩa thôi cách uh, trục chính của tổ 11 khoảng 150 mét và tiếp theo về thông tin của ngôi nhà ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông xây 4 à, tầng đây là phần mặt tiền của tầng 1 là được ốp từ đá granite đây như chúng ta có quan sát về phần cửa thì sẽ là một lớp cửa gỗ khuôn trò cánh trò hết đều là làm từ gỗ chỉ và tiếp theo là phần ờ, mặt tiền phía bên trên như chúng ta có thể quan sát đây toàn bộ phần ờ, phía mặt ngoài đều được làm ban công rất là thoáng và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào bên ờ, trong tầng 1 của ngôi nhà Về phía bên trong tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại là sẽ được chia làm một phòng khách. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Đây tôi đang quay đây. Rất là rộng và thoáng. Bên trên có hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led và hệ thống chuông của nhà. Đây là phần phòng khách. Rất là rộng. Và tiếp theo là phần à, tủ bếp về phần, tủ bếp đây thì ờ, phần ờ, tủ bếp và hộp đựng đồ đây đều được làm từ gỗ công nghiệp rất là bền và đẹp về phần mặt bếp thì sẽ được làm từ đá đen đá tự nhiên đây chúng ta có thể quan sát gần hơn rất là đẹp và bên ờ, phần này là chính là phần chậu rửa thì sẽ được làm từ inox 304 hàng nhập khẩu ở phía bên trên này thì toàn bộ cái gian bếp này thì đều được chúng tôi ờ, ôm gạch hết đây. phía đằng sau là có một cái cửa sổ thoáng cho không gian bếp và tiếp theo là cái phần tầng 1 này sẽ có một cái nhà vệ sinh phụ chúng ta cần quan sát ngay dưới phần cầu thang thôi và bên trong cái nhà vệ sinh phụ này sẽ, sẽ có một cái bồn cầu và cái hệ thống máy bơm đây chúng ta có thể quan sát từ phía bên trong ra đây là không gian của phòng khách rất là rộng và thoáng tiếp theo về phần à, cầu thang thì về phần cầu thang này mặt bậc thì à, sẽ được làm từ đá tự nhiên đá tím mông cổ và phía bên này là phần à, vách ngăn trang trí được làm từ gỗ công nghiệp và thanh CNC về phần uh, tiếp theo về phần tay vịn thì sẽ được làm từ gỗ tròn các bạn nhé tiếp theo là chúng ta sẽ đi cùng đi lên trên tầng 2 để tham quan uh, ngôi nhà trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được chia làm một phòng rộng và một nhà vệ sinh đây là phần hành lang đi lên chúng ta còn khác đây đây là phần à, nhà vệ sinh và phòng ngủ phần nhà vệ sinh thì à, như chúng ta có thể quan sát gồm bồn à, cầu này bên trong có quạt thông gió sen cây hệ thống lavabo chậu rửa mặt đây có quả bàn đá rất là đẹp có đầu chờ của bình nóng lạnh và tiếp theo chúng ta sẽ đi sang phòng ngủ của tầng 2 đây chính là phòng ngủ của tầng 2 cũng bao gồm ờ, có hệ thống trần thạch cao này hệ thống cửa sổ ra ban công và phần ờ, các ổ điện chờ vào đầu cùng chờ mại đây là phần cửa thông phòng chúng ta có thể đi ra phần ban công của tầng 2 để quan sát sẽ được uh, rõ ràng hơn đây là phần ban công ngõ trục chính kia ban công rất là rộng nhé các bạn nhé rất là rộng luôn và thoáng về phần uh, cửa sổ để lấy thông ra ban công đây thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là phần cửa nhựa nội thép cách uh, âm và cách nhiệt rất là tốt và bên uh, phần cửa chính đây thì là sẽ là cửa giả gỗ làm từ nhôm cửa nhôm là vân gỗ rất là bền và đẹp phần đằng sau này sẽ có một cái ờ, không gian thoáng nữa tiếp theo là chúng ta sẽ đi lên tầng 3 về cách bài trí của tầng 3 thì cũng như tầng 2 cũng bao gồm ờ, một phòng ngủ rộng một nhà vệ sinh vào cái ban công để đi ra phía bên ngoài đây chúng ta quan sát đây phần hành lang này phần nhà vệ sinh đây và đây là phòng ngủ tầng 3 gạch chân nền thì nó là gạch 60 x 60 đang nhìn từ bên trong ra nhà này nằm ở ngay ờ, ở chỗ tổ 11 ngay sát ờ, trường ờ, mầm non trường tiểu học và trường cấp 2 thôi gần với khu đô thị đô nghĩa công viên âm nhạc nên chúng ta có thể được hưởng rất nhiều các tiện ích về sau tiếp theo đây là phần à, trên tầng 4 trên tầng 4 của ngôi nhà thì sẽ thiết kế khác một chút là bao gồm à, một gian thờ nhỏ đây chúng ta có nhìn đây là phần à, hành lang và cầu thang này nhìn xuống rất là thoáng bên trên này là có một cái tiếng trời và đây là phần à, để đi lên mái đây là phần à, gian thờ vừa tôi có giới thiệu đây gian thờ phía ngay sát cầu thang chúng ta có thể đặt bộ ờ, kệ thờ đây rất là thoải mái và bên này là một cái phòng ngủ nhỏ nữa để cho gia đình nào cần thêm phòng ngủ đây chính là phần phòng ngủ này phần tiếp theo phần bên này chính là phần à, ban công và dân sân phơi của chúng ta đặt máy giặt ở đây và làm à, bộ dàn phơi thông minh rất là tiện lợi về phần à, thông tin của nhà thì tôi xin nhắc lại một lần nữa các bạn nhé ngôi nhà có diện tích là 30 mét vuông nằm ở ngay tổ 11 phường Yên Nghĩa quận Hà Đông, cách khu đô thị Đô Nghĩa 300m, cách đường ô tô 150m. Ngôi nhà là có giá đang chào bán từ 1 tỷ 860 triệu đến 1 tỷ 880 triệu. Giá có thương lượng và đã bao thuế phí sang tên. Ngoài ra khu vực này hoặc là quanh các quận của Hà Đông, các ờ, quận của Hà Nội thì bên tôi có xây dựng các căn nhà khác nữa. Nếu mà ờ, quý khách có nhu cầu thì có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên video hoặc là đăng ký kênh để được nhận các ờ, thông báo khác thường xuyên hơn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.